cho con của đàn ờ, Marvin Gina và ba con của đàn Marvin Gina mọi người nhìn nhận ra không? Và hai con của đàn ờ, Lucky là một con ờ, có chủ rồi và một con lỡ duyên một con lỡ duyên hôm nay mới quay được đấy một con có chủ rồi chủ gửi lại đó để, để mọi người nhìn là hai con này bọn này là coi như là nó có tí họ hàng một tí nhìn con chó nó có khác nhau không con của Marvin thì nhìn người nó đậm hơn nó đậm hơn con của Loki và nhìn cái mặt của hai con nó cũng có khác nhau một tí con Marvin thì nó di chuyển mạnh hơn cái khuôn mặt của nó nhìn nó sẽ khác nhau một chút ba con của con Marvin và con Loki hai đàn này thì tính ra nó đẻ sàn sàn nhau thế cách nhau có mấy ngày nhưng ờ, ba con con của Marvin này thì ờ, mưa gió cho nên nó quay sau nó vào đúng đợt mưa chứ còn nếu mà không là nó sẽ lên video ngay sát với lại đàn Loki này thôi hôm nay nó hửng lên một tí thì qua ừ. đấy bắt đầu cà khịa đấy cho chúng nó để xem cho nó nô với nhau đấy để cho mọi người nhìn mặt ừ. đây là có một con đực bốn con cái bây giờ được với cái thì nhìn nó đực nó chỉ nhỉnh hơn cái là nó cao hơn một tí thôi cao hơn thì nhìn nó mảnh khảnh hơn đây là cũng là trước giờ ăn nữa nó đói nhìn trong con chó nhìn nó mảnh khảnh con của Marvin thì người nó dày người cho nên là nó đói nhìn nó vẫn có cái độ đầm chó nó di truyền cái thân hình từ con bố là con Marvin là cái con cái khung gọng của nó nó nó cực kỳ khỏe và con chó nó dày mình ừ. đàn của Marvin này thì nó là một cái đàn à, chó lẽ ra nó là một đàn chó mức giá cao với cả con bố và con mẹ đều là con chó tốt nhưng mà cái chó con nó đẻ ra thì cái chi tiết của nó con chó con là cái hàm răng nó không có ôm khít nhau thành ra là nó lại quay về cái mức giá rẻ thôi tức là ai mà thích bắt cái con chó mà nó khôn nó khỏe mạnh và không cần thiết đến những cái chi tiết là tức là không liên quan đến cái việc gọi là chó thi cho đẹp hay là nhân giống đỉnh cao thì mọi người chọn cái đàn con của marvin này thì gọi là mức giá là quá hời bởi vì lẽ ra là nó sẽ là đàn chó ở mức tốt ở mức giá cao nhưng hai con nó ghép với nhau ờ, không hiểu là con đực với con cái hai con tốt ghép với nhau kiểu gì mà nó lại nó lại không ờ, có hợp gen nó lại ra ra cái răng nó không um khít trong khi cả bố và mẹ nó đều là răng tốt đều là um khít nhưng chó con thì nó lại không ôm một cái chi tiết rất nhỏ thôi nhưng mà nó làm cho con chó từ giá mức cao về giá mức rẻ ngay về giá mức thấp ngay về sức khỏe của chó tính cách thì không phải nghĩ rồi con của Marvin thì không bao giờ phải nghĩ về cái cái sức khỏe và cái tính cách mỗi con nó có một cái đặc tính cái tính cách của nó nó di truyền rất là mạnh con của Loki thì nó hiếu động hơn con của Marvin nếu nói về cái khung gọng khỏe thì con của Marvin là cái con khỏe nhất ở trong trại Marvin là con khung khỏe nhất và thường là cho con của nó cũng là cái con khung khỏe nhất sức khỏe thì vô địch nội lực thì lúc nào cũng có thừa nuôi là cứ lớn vù vù thì không phải nghĩ đó hai cái đàn này thì cái chất lông của nó thì nó tương đương thôi con chó con của con Marvin thì cái di truyền về cái lông mà nó nó có khác một chút là cái lớp lông đệm nó dày hơn lớp lông đệm nó dày hơn vì con Marvin là cái tính di truyền cái máu đức của con chó nó nó mạnh hơn thì cái lớp lông đệm của nó con chó nó vẫn là lông hai lớp rõ ràng nhé toàn thân là cái đấy là nó vẫn là di truyền theo như là cái đời bố mẹ của con Marvin là con chó nhập đấy nó như thế nào đời con Marvin nó y như thế và đời con của nó vẫn di truyền như thế về cái lông còn bình thường mà nói đây này mọi người nhìn nó sẽ dễ nhất này nhìn cái cái cái, cái lông người này. này cái lông mọi người sẽ thấy lông nó có một cái độ dày hơn và lông nó có độ mỏng hơn một chút đó đây là con của Loki bên cạnh là con của Marvin này nhìn cái lông của nó nó có độ dày hơn con của Loki thì bây giờ nó là dụng lông đệm này nhìn cái lông nhìn trông nó cũng theo cái kiểu người nó theo kiểu sơ hơn người nó theo kiểu là là là nhìn từng sợi lông thì nó bóng nhưng mà trên người của nó thì lông nhìn nó không có một cái độ mướt vì cái lớp lông đệm nó dụng nó nó rơi dụng rồi để nó thay nó mọc cái lớp lông mới là cái lớp lông cho cái con chó con đây là giai đoạn lông này là vẫn đang lông chó sơ sinh thì nhìn nó không có cái ờ, độ ở trên người nó không có cái độ bóng như là ở trên cái khuôn mặt của nó khuôn mặt của nó thì lông nó nó có một lớp thôi thì nó bóng ừ. nghịch lắm cả hai đàn đều nghịch cho nó vận động một tí để mọi người nhìn nhé dây của chúng nó thì là cái con màu tím này là con cái của Loki này con ờ, màu hồng là con đực của Loki còn lại là ba con còn lại là ba con cái của Marvin bình thường ấy là cho chúng nó ăn hạt này cho chúng nó ăn hạt ngâm chứ không cho ăn hạt này Đây, thấy chúng nó nó đói quá già nó cứ gặm nhấm lung tung thì thì cho nó mấy hạt để cho nó ăn cho nó đỡ gặm nhấm lung tung đây là con của Marvin với lại Gina dư thừa năng lượng luôn đang mono mấy con kia thì đang mono đó nhìn cái mặt nó rồi ok để cho nó đứng xuống đi ờ, đỡ ngực của nó để nhìn cái người của nó đó ok đầu tiên là con dây xanh rồi xong con khác để nó ra theo chơi đi con à, đực à, dây hồng của Loki con này thì nó có video hôm trước rồi nhưng quay cái video ngày hôm nay để nhìn cái mặt của nó bọn này thì nó bắt đầu nó bước vào cái giai đoạn là tầm này là cái tầm con chó là nó vỡ nét này đến tầm 8-9 tháng thì bắt đầu nó lại lấy lại nét ok con hồng đây là con đực hồng Loki rồi ok bắt đầu đang thay lông à, đệm rồi con ờ, cái của Marvin còn đen dây đen đây. cái đặc điểm chung của con của Marvin là cái người của nó rất là đậm cái mặt của nó rất là tươi Ok, đấy, nhìn cái mặt của nó Ok, uh, giữ ngang người, nhìn ngang người à, nhìn ngang người là người con của Marvin thì là người nó đậm người màu máng thì nó cũng cháy khét thôi con cái ok rồi tiếp con cái nó chạy vào đây thì con cái ờ, dây tím của của Loki luôn con ờ, lỡ bước một lần đây <laughs> ok nhìn ngang người đây cái Loki xong rồi thả ra cho chơi đi còn cái của Marvin và Gina con uh, dây màu nâu con này thì nó cái độ ham hố của nó vô cùng cao và cái nội lực của nó là nó có thừa lẽ ra con chó nó sẽ là ở cái uh, mức đàn tốt giá cao đấy nhưng vì một cái duy nhất là nó không hiểu sao mà nó khớp nhau hai con nó ghép với nhau mà cái răng của con chó con nó lại hàm nó lại không ôm khít thành ra là nó sẽ về cái mức giá rẻ luôn rồi quay ngang người đi đó con của con của Marvin thì độ ham hố của nó cao lắm rồi ba con cái của Marvin thì có thể là nhìn à, là không phân biệt được với nhau nhìn nó như nhau người từ khung người đến cái nét mặt vì nó đều giống bố cả cái nét trội của con bố cái nét trội là cái nét trội của con bố khung gọng của nó là siêu khỏe luôn giữ một tí để nhìn cái người đó ok con đây là con à, cái dây đen ok thả ra đi chơi chơi đi đây à, nhìn cho nó chơi độ gọi là dư thừa năng lượng đó, còn cho nó rất là quấn người quấn chủ nó đang chơi nhưng gọi nó vào nó nó vào nó vào với mình ngay em còn ơi. một uh, con nữa đang đi vệ sinh rồi. ba con uh, cái của Marvin và một con đực của Loki đây còn con đi vệ sinh là con cái con cái và con Loki em ơi coi một tí cho nó nối với nhau sẽ thấy cái độ bá đạo của chúng nó rồi. có thể là chúng nó khịa nhau là chúng nó bụp nhau ngay còn này nó, chưa có đặt tên cho chúng nó chưa có gọi tên nào gọi cứ ới ới thôi đó thì nó hứng thì quay một tí thôi rồi cho chó vào thôi vì cái nền vườn nó đang ướt không cho con chó nó ra ngoài nó chơi là nó ăn cặm lung tung cả ok đấy ba con cái của Marvin à, sẽ rất là phù hợp với những cái người mà muốn một cái con chó có tính cách gọi là tuyệt vời Ờ, khung gọng cực kỳ khỏe sức khỏe tốt khung gọng khỏe con chó tính cách tốt thông minh uh, gọi là tràn đầy nội lực và lại ở mức giá rẻ thì có thể chọn cái đàn này một cái đàn mà lẽ ra là cái đàn cho con là ở mức chó tốt giá cao mà hai con đực cái nó ghép với nhau nó không có hợp gen thành ra hàm răng nó không có ôm khít và nó sẽ quay về ở cái con chó ở mức giá rẻ thôi cho con của Loki thì cái tính cách của nó là nó cũng ham chơi độ vận động của nó cũng rất là ưa vận động cũng như thế cho con của Marvin thì nó nó có một độ trầm hơn một tí nhưng cái nội lực của nó thì nó lại có thừa hai con Marvin với con Loki là hai anh em cùng con mẹ đẻ ra khác bố nhưng mà mỗi con nó di truyền một cái nét ở trong cái nguồn gen của nó đều là cái nét của bên đằng ngoại thôi nhưng mà đều là nét của con chó đức nhưng mà mỗi con nó di truyền theo một cái hướng và mà vin là cái khung gọng người của nó nó tròn người mình chấm ờ, cái khung của nó là vô cùng khỏe con ờ, Loki thì cái người của nó cái khung người của nó nó theo kiểu cân đối hơn tức là nó không có quá là tròn người nó không quá là là là là to ngang người nó cao thoáng hơn con Mavin nhìn nó sang chảnh hơn kiểu thế đặc điểm chung của của của những cái con chó hậu duệ của chúng nó là cái sức khỏe của con chó nó rất là tốt à, tính cách nó cũng tốt bản năng à, ờ, trong nhà hay là người lạ người quen là nó phát triển từ rất sớm cái đấy nó là mang tính chất trí thông minh của con chó thì ở cả cái ờ, con của con Marvin và con của con Loki nó đều có di chuyển được mạnh về cái đấy cũng như là cái màu mảng là nó rực màu nó khác một chút về cái thể hình thôi đó di chuyển nhé đây con này là vừa mới trèo ra khỏi chuồng này. Đây, vừa phi ra khỏi chuồng cái này giờ chạy đang một chân là chạy hơi ờ, nhẹ nhàng hơn một tí này tức là nhảy ra khỏi chuồng ờ, đáp chân xuống là có một chân là hơi tê chân sau của nó siêu khỏe luôn khỏi nghĩ ừ. luôn